rồi mà sao không nhìn lên trên nhà rồi quay ra lại quay về nằm trên trời đất sáng mãi ôm thương tư nụ cười của ai đó làm con tim người ngồi những muốn khóc hoặc mắt ta lên trên trắng mơ mộng đừng đứng bên em trong nắng sơn hồng một giờ sáng Christmas. đến vậy thôi vắt đi giờ làm sao giờ